nhưng game này cảm thấy nó chạy chậm chậm hơn ờ, đợt nọ nhỉ ui rửa xuống phát hai viên thuốc liên thôi không chậm đâu đấy là mày chưa mắc trưởng chạy nhanh đấy Ừ. Ôi rồi dưới này có người này thế nó đâu chỉ vậy có mỗi mình nó xuống đây đéo thấy tao làm mình kinh đấy à, sân chơi đài loan thế mạng này Survival bonus. Rapid fire acquired. ô chết mẹ em vứt cái cái cái cái cái rồi em vứt cái cái giáp năm của em ở đâu rồi? Ôi rồi. thì <laughs> chịu rồi. Em xứng đáng bị như vậy. Hay lắm em ạ. Nghe có đấy, năm không dùng thì bảo anh. Để cho nó bắn nhau tới em. ai lại đi vứt đi như thế nhỉ Đây rồi, <laughs> anh xin nhá, con nhá <laughs> Anh thấy ra Ờ Thôi ôi Đi nó bám đít Bám đít gì? Nhà bên đường này Nhà dãy của tao Vừa nãy mày nhảy chỗ gần anh đúng không? Ừ Thế thì phải không? Nồi vậy Ai có đồ nâng ra 4 này Ơ, à, được luôn anh Nâng ra 4 cũng được, hòm hòm Đồ nâng thôi, Đâu? không khác 4 đâu Em nâng được Rồi, Uzi vàng này, thằng nào bán không? Không thèm anh ơi Đéo đồ nâng ba lô à? Long range defense acquired. Đéo đựng được rồi. Nghe có tiếng thuốc đâu nhỉ? Ôi sắp nằm cũng vứt đi được. Yeah. Dạ. Ờ nó chạy đôi kìa. anh em để tôi nào cái gì Mặt này Thôi vào bo đi, bo mày tí kìa mặt quang này Survival bonus Này anh Hải ơi Một mình à Mấy mình ấy First blood. Đi hai thằng rồi đó. Đi hai rồi. Còn ở trong khu chạy lên lấy cái nâng súng ấy mới vừa đuổi súng xong ạ nâng m4 lên tím rồi Đấy, tìm thấy súng mẹ không nhắm ôi đấy ra bốn này thế em lại nhặt được giáp năm rồi đấy em tính hết rồi <laughs> ừ, em tính hết rồi mấy cái này ô có thằng chết bo kìa chỗ em sớm có giáp bốn đồ tăng ba lô không Maybe Tiger Lot. Personal supplies has arrived. Ui rồi cái ấy supply mình ở tận đây bọn đem chạy qua cầu cái gì eo này chết rồi ngoài a đâm mà phát hết cả máu Survival bonus. hết máu. Không ban được. Shoot run acquired. Ba lô ít quá Có gì mất hội rồi, cầm bộ rồi Mang đâu tí vậy Hết mẹ máu rồi Chạy, chạy lên trên không? Ở trên có máu tranh cái vứt độ cục kìa Cái gì? Cho có máu gì đâu bỏ máu vào sắp đây rồi Good rồi nhà chưa? nhà rồi, nhà rồi Ui, bên trên đông người à, Bắn rồi Bắn nhau rồi dưới đồi kìa Kệ mẹ ơi đi, không máu Ờ, không, kêu không, tí đeo không máu nhá Địt mày đều cứu acid kìa thì bắn trúng người nó ấy là được axit gần em một này gần em gần em cho mặt em luôn thằng bot em ơi một đang chạy sau này một đang chạy sau này ăn được ăn thằng này chạy sau đấy Trời ơi Trên đỉnh đồi người nha, đi mắc phải nha Mẹ, hai viên đầu giáp, drop cam ấy Nốc rồi, nốc bo rồi Chết rồi Chết rồi à? Mẹ bắn nó gần chết xong nó nốc bò Ai nào Mày vẫn có kill gì tụi này sắp chết rồi Trước mặt có người luôn này Survival bonus Tactical slide acquired Ai bắn nhau ngoài bò vãi liền Giờ trước mặt tao tầm 4 luôn lên luôn một thằng chết lên luôn lên bên bắn hết máu ở phải diện bọn này sau này là sau này sau này chấm đấy chấm hai qua trong này này ôi kìa địt mẹ nó rồi lại tay người sơi mất ừ ui thằng 13 máu ạ quá lìn địt mẹ mình hết máu rồi thôi anh uh, đang anh ờ, nốc ba thằng á à giết ba thằng á Ủa, bo này đau chưa nhỉ đau rồi hai rồi. rồi bo này vào phát là đau Đau, đau, đau, đau cứu được phát. thôi đi vào bo đi rồi. chỗ uh, tao giết cái nó anh cứ chạy một tí đi thì quay lại được mà bo này vào hai giọt thôi còn được thoải mái đấy nhưng mà quả này chạm một phát này, này. Survival bonus. Được được. Đó chỉ là bốn giọt. Ra luôn ra luôn được. Đây là đủ. Chỗ xác tao ấy đấy à. Đấy. Rồi, đầy máu chạy luôn. Cứu anh Hải luôn. Đấy. được. Bốn rồi, bốn giò rồi. Được, em qua cứu. Bây giờ còn không kịp ăn máu cơ. Bốn giò không cứu được đâu máu xanh đi, đi, cho chắc, đi, cho máu, máu đỏ cắn lên một phát nó không hồi ngay đâu mà nó có thời gian hồi đấy cắn luôn phát nữa đi xanh là đủ không chờ không cứu được máu máu trắng mới cứu máu máu trắng cắn nó mới lên nhanh đấy cho mặt cho mặt kìa rồi nốc rồi thấy thấy thấy mẹ sau xe phi vào để lên quá đi thằng trên cao lùi em lùi qua liền boy được được được được được được Ê, tới. gần à? tới này này ngoài bo chết bo thằng đó ngoài bo tiêu đi nó đồ cam kìa Đấy, lên thẳng cờ nhìn thấy nó mình đang ở cái bom mà Dưới nốt bọn này tép một rồi Đấy Hai thằng Anh em vào nhà đi Không, nó trên này xuống Chấm, chấm, Nó nhìn mày rồi Ba thằng rồi một thằng đi hai đang để lục nhà đấy nhá 8 giây anh cũng đi lên nóc lên nóc lên nóc lên nóc survival bonus. Airlock acquired. Khôi hùng chơi đi không nó nhìn thấy đấy. Ờ, dưới chân nhà mày, dưới chân nhà mày. Yếu. Chưa chưa yếu đâu. Chưa yếu đâu Đúng một viên à Hết đạn này này Có một băng Nhà em một team khác Sau nhà sau nhà đừng đừng ra Sau nhà trên đồi có người Trên đồi người tay bên phải Hai thằng Hai em ôi trên rồi. nhà ôi đồ cảnh chiến chấm mặt Ồ. cứu được em ơi còn hai thằng trên rừng đúng không ừ. hai cái đem dương còn hai thằng bắn uh, ờ, sắp đấy ở trên bắn sắp hết ở đạn này. Một thằng anh, còn một thằng nữa. Ờ, à, còn một thằng này. Nó cũng đang dựng đấy. Ừ. Ờ, không, thằng lẻ sao? hai giờ hai hàng kia đồng đội hàng kia à cái xa hàng kia hàng ngoài kia luôn anh có tiền này thay đầy băng là giết được này ok đừng để nó dựng còn thắng để biết là nó đâu chứ nó nó bắn năng một thằng sau mình ở xa nữa đó. ở chỗ tăng ấy ở chỗ mà hai thằng mà bắn lúc đấy địt nó gần nhà cái hốc này sao anh ạ từ từ sao lại bắn được nhiều thế ba phát liên tục nhỉ từ chắc gì nó ở trên chỗ đằng sau hai thằng nữa em bắn ấy anh nghĩ hòn đá này bên trên đấy là bắn uh, silent sau tay đúng rồi trên trên trên lại còn bắn snip nữa mẹ sấy mình quả này mình nhưng mà mình có khiên